Hôm nay tôi bao Kazu Tại sao? Ngày sinh nhật của tôi hả? Không, mỗi ngày tôi cảm ơn Kazu Cảm ơn, cảm ơn Yeah, yeah, yeah, yeah. Đi, đi, đi Tôi chuẩn bị cho Kazu chỗ này khỏe Hôm nay là còn dịp rồi Yeah Cảm ơn chưa? Chưa Hiện nay dạ. tôi khỏe nên không cần ăn coffee long nghe nói lúc này là rất ờ. ngon tôi thấy được mặt máu sợ quá ồ đẹp <laughs> chúng mà bán lâu kia ừ, ok không sao đâu này là phải ăn um, một miếng hả không không tốt, sợ, biết 나 헌법? này, con 펌빗? 그런 비다 공가 공가 삽바이 Tôi không thích Cái này thích hobby lon hơn này Hương vị hobby lon là giống sôi trứng chắc là ở đây khám wow đấy là cái gì cái gì cái này cái gì không biết không biết không mà không không không, không. À tim hả tim tim tim không biết là không biết không biết rõ bật là đâu ờ đâu ai à? à, nói hobby luôn là tốt cho sức khỏe hay sao bây giờ tôi chỗ này mệt hai rừng à, đau đầu không Kobe lông là tốt cho sức khỏe nhưng mà không tốt tim tôi không hiểu tại sao mọi người thích Kobe lông ta sẽ muốn ăn lại món này thôi không, không cần ăn nữa trong cuộc đời của mình không bao giờ các bạn thấy ta sẽ thế nào trong tương lai cuối khỏe nữa thì mọi người phải ăn popilo nhiều lần nhiều lần ta sẽ trở thành người già thì các bạn đừng ăn popilo nhé <laughs> Tôi muốn đi đi về ngay này.